các bạn rất là nhiều giá dạ đặc biệt thì hôm nay ra 32 nhất tỏ thì ra 43 rồi à, về lô tô thì ngày hôm nay đít 5 bị câm và đầu không bị câm rồi cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 72 và hai nháy 28 32 ngày hôm nay nổ ra ba nháy rồi đó cũng chỉ có hai cái con lô hai nháy thôi và lô cặp thì ngày hôm nay cũng rực rỡ hơn một chút với bốn cặp lô đó là cặp 1881 cặp 2882 nhé và 2772 nữa à, đặc biệt thì ra 32 rồi thì uh, bình thường thì mình sẽ mở lại video ngày hôm qua cho các bạn nhưng mà ngày hôm qua thì uh, vì cái lý, lý do sức khỏe thì mình không lên làm video cho các bạn được thế nhưng mà ngày hôm nay thì mình cũng có chia sẻ cầu kèo cho các cái thành viên ở nhóm tứ nương của mình những anh chị những bạn mà đã tin tưởng ở Zalo của mình đã vào Zalo và À, kết bạn này à, và tham gia vào cái nhóm chốt số tứ nương thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rất là an toàn với lại lô 90 các bạn nhá đây mình có chốt cho các bạn xong thủ lô vip là 90 thì ngày hôm nay 90 đã, đã nổ rồi cũng là khá là tưng bừng và rực rỡ thì ngày hôm nay thì các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì cũng đã tiếp tục về bờ và đã vào những bạn mà đã gần bờ thì đã lên bờ rồi đấy còn những bạn là ai trên bờ đang neo núi rồi à, các bạn mà đang bị loạn cầu bí số là đang xà bò thì các bạn hãy liên hệ ngay với zalo 0963236194 mình xin nhắc nhắc lại là 0963236194 đây là cái số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình ở ờ, mình ở zalo làm thì mình cũng nhắc nhở các bạn rất là nhiều vì là dạo này à, có một số người họ đang giả mạo cái kênh thập tứ nương của mình nhé họ đã copy cái video của mình up lại lên và với những cái số zalo khác nhau nhằm mục đích để lừa đảo các bạn vì thế mà các bạn hãy để ý ngoài cái số zalo 0963236194 các số zalo khác thì đều không phải là mình các bạn nhé đấy thì các bạn hãy cẩn thận một chút à, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai cho các bạn ở trên video để ngày mai cho các bạn tham khảo free này thì mình cũng đã đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán rồi ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 7 và chạm 3 dần đây rút gọn thì ngày mai sẽ có 77070 171 474 676 33030 131 323 353 đồng thủ đề là 3773 và bạch thủ vip là 0990 thì hy vọng là ngày mai nha nó sẽ tiếp nối được với cầu này nó sẽ nổ hai nháy ba nháy hoặc cả cặp để cho các bạn về bờ an toàn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 của Tứ Lương chỉ có một số là 0963236194. à, Còn bây giờ thì mình sẽ xin kết thúc à, video đây Chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhé Sẽ may mắn với những con số trên đây của mình Chào tạm biệt các bạn